hai đứa chung một đường về đón đưa nhà em đầu xóm lâu thưa nhà anh một mái tranh siêu quanh năm nắng dãi mưa dâu anh nhớ một lần chúng mình dần nhau em bắt anh đến nụ tóc cô dâu cùng anh làm đám cưới màu mình thường nhìn ngoài phố vui nhưng đây thôi đã hết hết thật rồi kỷ niệm chỉ còn bóng mây mà thôi bao năm xa cách bây giờ gặp nhau hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau nghe lòng nức nở quặn đau xưa nếu em đừng to bay cùng anh đâu có bây giờ lòng đau xót thế thì thôi hãy cố quên đi chuyện xưa đừng nhắc khơi chi đừng để sầu hoen anh lòng nàng im thương về người yêu nơi miền quê xa anh sẽ trở về trong chắc em sẽ buồn lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài anh yêu em cũng trong mùa phương đó mà giờ đây ta xa rồi chợt lòng nghe buồn mênh mang giờ đây anh buôn ba khắp nẻo đường nàng niềm thương về người yêu nơi miền quê xa anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa anh em vui tuổi ngọc ngà ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua anh sẽ trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa anh em vui tuổi ngọc ngà ta bỏ đi nỗi buồn ta ngược xuôi ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua tình thương vắng xa sẽ được đâm đà. mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu quên những ngày vất vả luôn gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn nhớ say khơ mong ước hòa mừng ngày xuân, gửi lời yêu thương chúc một năm thuần 桃花。 joy. anh ngoảnh mặt anh gặp em gục đầu khoang buồn dài hốn hút đòn buồn một mình qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoải nửa đời hết giữa đó đầy khi tàn mong em ơi đời này cho em ngoảnh mặt anh gặp em gục đầu khoang buồn dài hốn hút đòn buồn một mình qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoải nửa đời thôi đam mê thể xác ra rời vết giữa đo đầy khi tàn mong em ơi thôi đam mê thể xác ra rơi chết giữa đo đầy thương thầm sàng xế điệu ly lý duyên tình sao nỡ làm thân chim truyền nhành ớt liễu lo người ơi tôi hát sao câu lỗi biệt tâm phải đâu duyên nợ cho mình đời chết bơ vơ trầu cao chưa thắm để lâu càng mình thương mình nhớ ngó bên rào ai vẫn làm ngơ trăng tròn trăng khuyết trăng mờ bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên lỡ thương thầm sàng xế điều ly hát sao câu đời chờ họ ơi con sông dài cá lội biệt tâm phải đâu duyên nợ cho mình đời mong sao tình chung vách bơ vơ trầu cao chưa thấm để lâu càng sao tình chung vách bơ vơ trầu cao chưa thấm để lâu càng tôi pha sắc hương ân tình nào mà không gây vấn vương lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phút ấy nào lại đi vui gió sương sông hồ gửi trong tôi bao cho mi huyền sâu ghi nhé em truyền vui ban đầu đừng để tình ta phai tan màu lời nguyện xin khắc sâu mà hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật quanh co vào đây kiếp sống đơn sơ chùm hai mái đầu lòng như bao lòng không muốn rời nhau câu ái ân xin người ca suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi miếng đừng có phụ lòng nhau phụ lòng nhau buồn hắt hiu lòng mình thầm nhớ dĩ vãng đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu đêm ấy mưa rơi nhiều giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu tiền chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly nghe tim mình ra buồn hồi côi sẽ nát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn Gracias. kiếm những nơi tiền nhiều giúp đỡ mẹ thầy thân yêu chợt thương lời khuyên thầy mẹ con đó nghèo cho sạch rách cho thơm ham gấm lùa mà hư thân em biết cha mẹ ơn nghĩa tràn đầy con không mẹ thầy như đàn mỗi đêm em đếm sao trời câu mê thay sống muôn đời tuy nhọc nhằn giao trao mà hư thân em biết cha mẹ ơn nghĩa tràn đầy con không mẹ thầy như đàn không dây mỗi đêm em đếm sao trời câu mẹ thầy sống muôn đời tuy nhọc nhằn giáo cháu mà mỗi đêm em đếm sao trời câu mê thay sống muôn đời tuy nhọc nhằn giao trao đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mơ bớt lòng chỉ mối duyên thơ duyên tình không trồn xa nhau là dám díu chi thêm đơn đau tuổi hơn có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tính tình không thương xin đừng lụy vương em về chọn tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là xong duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bằng kỷ niệm chôn kín trong tim đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ lòng chỉ mối duyên hờ duyên tình không trồn xa nhau là dám díu chi thêm đến đâu tuổi hờ có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tính tình không thương xin đừng lụy vương có gì mà ngại đâu em Chẳng còn gì mà suy tính Tình gông thương xin đừng lụy vương đời tư muốn thuở tính